Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay à, Phước à, sẽ cập nhật tiếp cái danh sách hoàn trả đợt 3. tính đến là 10 giờ 10 giờ ngày 12 tây tháng 11 năm 2022 thì danh sách đợt 1 và đợt 2 và lý do thì cô chú anh chị có thể xem lại ở các clip trước Phước sẽ không nói lại thêm tại vì giờ đã hoàn trả ờ, cũng 80% ờ, rồi tiếp theo <clears throat> là em Nguyễn Thị Lam Tiền 3 triệu cô Ngô Thị Mai Thuy pháp danh Diệu Mai 36 triệu 8 chú Nguyễn Nhân Hoàng 4 triệu 6 chị Nguyễn Thị Cẩm Linh pháp danh Diệu Bảo 4 triệu 6 chị Nguyễn Thị Cẩm Ngân pháp danh Diệu Ngân 4 triệu 6 gia đình anh chị Phi Nguyễn 30 triệu gia đình họ Dương 23 triệu chị Julia à, Mixitter 23 triệu anh Hoài Nguyễn 11 triệu gửi, anh Phú Nguyễn 6 triệu 9 chị Phùng Đỗ 3 triệu 4 anh Thanh Nguyễn 1 triệu 1 chị CC Nguyễn 1 triệu 1 anh à, Đức Ngô 1 triệu 1 chị Hana Nguyễn Đỗ 2 triệu 3 chị à, Linh ở Hà Lan 12 triệu gửi, anh Đại 2 triệu gửi, sư cô Huệ 25 triệu thì là tổng đợt 3 này à, trả thêm là 197 triệu À, và Phước xin nói thêm là tổng nhận lúc trước để xây dựng và đã xây dựng xong thì cô chú anh chị cũng ờ, xem ở các phần trước thì cũng đã biết Phước đã xây dựng xong hết rồi còn cái tiền này là do Phước tự xuất tiền túi ra và giống như là trả lời cho cô chú anh chị tại vì ờ, nhiều cái vấn đề nó lưu bu phức tạp à, bị trục chặt mình không thể thành lập được và Phước sẽ không ờ, nói thêm lý do thì cô chú anh chị có thể xem lại các phần trước hiện giờ mình trả cũng gần xong rồi à, cũng 80 phần trăm rồi nên giờ nói nữa thì nó cũng ờ, không có lợi ích gì thì Phước ờ, cũng ờ, thành thật xin lỗi và mong cô chú anh chị thông cảm thôi đợt 1 là vào ngày 22 đến tháng 9 năm 2022 thì đã hoàn trả là 974 triệu 100 ngàn đồng đợt 2 là vào ngày 4 tới tháng 10 năm 2022 là 635 triệu 6 à, 600 triệu 350 ngàn đồng và đợt 3 là ngày 12 đến tháng 11 năm 2022 là 197 triệu à, tổng 3 đợt đã hoàn trả tính đến à, ngày 12 tới tháng 11 năm 2022 là 1 tỷ 771 triệu à, 450 ngàn đồng và cái số tiền còn lại để hoàn trả là 385 triệu 295 ngàn đồng à, và Phước sẽ tiếp tục cập nhật à, cái danh sách đợt 4 À, ở clip sau thì à, hợp gài thì cũng đã một tháng rưỡi để hoàn trả thì à, Phước cũng vẫn tiếp tục hoàn trả lại cô chú anh chị cứ tiếp tục liên hệ lại với Phước để nhận lại sự hỗ trợ sự hoàn trả tiền mà mình đã hỗ trợ xây dựng máy ấm như lúc trước Phước đã đăng clip nhờ sự chung tay của mọi người nhưng vì một số lý do trục trặc Phước không có đủ tư cách pháp nhân để mở thì bây giờ Phước sẽ ờ, để thêm 30 ngày nữa thì uh, trong quá trình nếu mà hoàn trả này mà cô chú anh chị uh, chẳng hạn như uh, không có liên hệ lại với Phước thì cái số tiền còn lại này Phước sẽ dùng làm một cái quỹ và để uh, có thể là cất nhà hay giúp cho những cái hoàn cảnh khác thì uh, mọi uh, vấn đề về số tiền chẳng hạn như uh, còn uh, 200 triệu đi thì Phước chích cho hoàn cảnh nào 5 triệu 10 triệu để uh, giúp đỡ họ thì Phước vẫn công khai minh bạch đến khi số tiền trở về con số 0 thì khi đó uh, sẽ uh, xong kết thúc và sau khi xong kết thúc hết thì những cái clip đầu uh, về uh, máy ấm thì Phước xin xóa hết còn những clip hoàn trả thì Phước sẽ để lại để uh, có cái để chừng nữa mình uh, dễ nói chuyện à, đặc biệt là cô chú anh chị ở nước ngoài à, nếu mà có à, người thân ở Việt Nam hay à, bà con gì đó à, muốn nhờ họ để à, lấy tiền lợi thì à, cứ việc liên hệ lại với Phước nha số điện thoại Phước cũng để trên màn hình đó cứ việc liên hệ lại Phước sẽ gửi cho người thân tại vì ở bên nước ngoài thì nhiều khi Phước chuyển tiền qua không có được còn không nữa thì cô chú anh chị muốn chích cho hoàn cảnh nào để giúp đỡ hoàn cảnh nào thì vẫn tiếp tục liên hệ lại với Phước luôn Phước sẽ dùng số tiền đó để chích và gửi cho cái hoàn cảnh mà cô chú anh chị muốn hỗ trợ rồi thôi vậy một lần nữa phước ờ, xin ờ, kính chào và hẹn gặp lại vào ờ, clip sau nhé bye bye à